à, là phước sẽ à, ngưng thành lập máy ấm dưỡng lão luôn và sẽ hoàn tiền lại một trăm phần trăm cho cô chú anh chị đã đóng góp cô chú anh chị cứ việc liên hệ lại với Phước nha à, lý do thì à, như thế này à, đầu tiên á, là thứ nhất thứ nhất đi mình lấy thứ nhất đi à, thứ nhất á, là về việc à, hiện tại à, Phước à, cũng đang à, xin giấy phép lên hữu cư tại vì từ lúc đầu là mình ờ, ờ, phước cứ nghĩ là đất nông thôn thì ờ, mình cứ việc có tiền có kinh phí thì mình cứ mở lên mình xây dựng thôi tuy nhiên là mình phước không có tham khảo trước kỹ thì cái này là phước cũng sai bởi vậy cái vấn đề lên thổ cư bây giờ là chờ rất là lâu thì phước cũng có nộp lên rồi tuy nhiên là mình chờ là không biết là bao lâu như ở trên đó cái tờ giấy mà phước nộp á, thì họ bảo là tại phước đi đường một cửa phước sinh thì uh, họ bảo là một năm tức là qua năm 2023 thì mới uh, tiến hành xem xét thì Phước lại sợ tới khi tới đó nữa thì nhiều khi giấy tờ mà nó có sẽ có những cái trục chặt có thể kéo dài thêm một năm hai năm nữa mà tiền của cô chú anh chị à, đã đồng hành đóng góp xây dựng ở đây thì uh, để rất là lâu à, nhiều bạn hay là nhiều cô chú nói sao mà chẳng hạn như nó uh, nó nó tính uh, xây dựng rồi xong rồi sau tới giờ có năm hai năm không thấy gì hết thì thôi uh, um, bây giờ phước sẽ hoàn tiền lại cho cô chú để cho nó tiện cho nó dễ à rồi một cái thứ hai nữa là nếu trường hợp uh, khi mà chẳng hạn như lên thổ cư xong thì uh, nó sẽ có thêm cái vấn đề phức tạp nữa là Phước không có đủ uh, uh, thẩm quyền của uh, ví dụ như là gì nói chung là thẩm quyền để uh, thành lập một cái máy ấm dưỡng lão tại vì mình là không có tư cách uh, của uh, cơ quan thẩm quyền gì đó mình chỉ là về cá nhân thôi bởi vậy nó cũng rất là khó luôn uh, thì uh, là như <laughs> vậy đó bởi vậy uh, giấy tờ nó phức tạp lắm bởi vì nói chung là ờ, rất là khó khăn khó khăn cho phước á thì phước cũng ờ, nói chung là không đủ khả năng luôn tại vì phước ờ, lúc đầu mình nghĩ đơn giản nhưng mà cuối cùng từ từ đi sâu vào thì nó nhiều gặp nhiều cái vấn đề phức tạp thì phước cũng thành thật xin lỗi các cô chú quý mạnh thường quân à, lúc đầu đã tin tưởng đồng hành thì bây giờ để uh, sửa sai và rút kinh nghiệm cho mình thì Phước sẽ hoàn tiền lại thì uh, xem như là nữa rồi cứ để ở đây để uh, cái này ở đây thì giống như là giờ thì Phước trả tiền lại rồi thì cái này là của Phước <laughs> thì bởi vì nữa rồi uh, cái vấn đề đó về sau thì Phước sẽ tính sau à, và cái thứ ba là đây là cái danh sách uh, quý anh chị đã đồng hành thì tổng cộng có là 334 anh chị đã à, đồng hành hỗ trợ ở trong đây thì cũng có tiền của Phước và cũng ờ, có tiền của ờ, các cô chú anh chị luôn thì ờ, tổng cái số tiền là 2 tỷ 156 triệu 745 ngàn đồng thì bao gồm lúc trước là về tiền đất nè rồi về tiền xây dựng này nọ à, rồi à, tiền của các cô chú anh chị à, à, dụ như là tặng đồ nhưng mà Phước à, quy ra tiền luôn hiện giờ Phước sẽ trả trả tiền hết chung quy là trả tiền hết thì tất cả các đồ đạc ở đây thì về sau nó sẽ uh, uh, giống như phước cũng không có dành đâu mà tại vì do giờ nó gặp nhiều cái uh, uh, lý do kỹ thuật thôi à, cô chú anh chị cứ việc liên hệ lại với phước nha à, mặt khác thì những các mạnh các mạnh thường quân ẩn danh ở đây á, thì phước không biết là ai nè à, phước sẽ thành lập à, hai cái một một một cái bảng bên đây là sẽ để dùng à, cập nhật những ờ, quý anh chị đã Phước đã trả tiền lại còn bên đây những các ờ, anh chị ờ, ẩn danh hay gì đó và trong vòng 2 tháng nếu mà không liên hệ lại với Phước thì Phước sẽ thành lập một cái quỹ và cái quỹ này thì Phước sẽ dùng để hỗ trợ cho những các hoàn cảnh khó khăn khác thì mọi mọi cái vấn đề về hỗ trợ hoàn cảnh nào thì Phước sẽ đều công bố à, rõ ràng minh bạch trên trang fanpage Phước Cần Thơ và YouTube Phước Cần Thơ và thêm một cái nữa sau khi mà sau 2 tháng à, đã hoàn tiền lại hết thì Phước cũng xin phép luôn à, tất cả các anh chị à, quý mạnh thường quân hay là à, các anh chị mà mình chưa có hoàn tiền lại đó mà mình để ẩn danh thì ẩn danh thì tất nhiên là Phước cũng không biết là ai nữa thì Phước sẽ chuyển vào quỹ thì chuyển vào quỹ thì nữa Phước cũng xin phép luôn là Phước xin phép là tháo gỡ hết tất cả à, các clip có liên quan về à, máy ấm dưỡng lão à, trên trang fanpage và trên trang youtube tại vì mình không có thành lập rồi thì phước cũng không có để đó làm cái gì thì phước chỉ để những cái clip mà để à, đã hoàn tiền lại cho mọi người để chừng nữa có có cái mà chẳng hạn như nhiều cô chú anh chị à, à, như nhiều khi trang bị mất tương tác đó mình không có xem được thì vậy sao mình xem được thì phước có cái để à, à, trình bày à, lại cho cô chú anh chị rồi sự việc hôm nay là chỉ như vậy thôi thì máy ấm dưỡng lão sẽ không thành lập nhé à, về sau thì à, mong cô chú anh chị ai đã xem được clip này thì ờ, cũng hiểu và thông cảm cho Phước thật sự Phước uh, cũng uh, hết cách rồi bye bye và hẹn gặp lại à. vào tuần sau Phước công bố nha